đánh cỏ rồi vừa đánh cỏ vừa cái này nó hay hơn ờ, cái này chín không chín đều luôn á bó đi dắt ám đầu chứ gì cẩu đây á không việc gì hết hả rễ làm gì để ra tới đấy để đừng có thấy được thế Thế không không ạ? Đưa lên cho em nha.